À, Hà đâu, Hà đâu, Hà đâu ở à, đây Bởi vì là con này nó sống dai nhất em ạ Nó sẽ bắn được nhiều Kêu em không Vãi Em không, không. có lên mà năng Không, ông ơi, ông ông tư tưởng đấy là sai Cái con đấy nhá Nó có xung kích ý Nó tăng cái cái cái skill của nó ấy Nó đập nó khỏe hơn Có xung kích tăng skill của kỹ năng Đam nó to hơn Mà con này nó sống lâu Đam này đam vật lý mà vật lý nó không liên quan gì đến cái đam kỹ năng cả nó không phải là cầm cái đấy là nó tăng đam phép thuật mà là... mẹ con vô lên không nó là nó đúng rồi đúng rồi <clears throat> nó là nó, là đam kỹ năng Đúng không? Kỹ năng nó kỹ năng nó là sát thương vật lý nhưng mà nó vẫn tăng cho phần trăm của Đúng rồi. kỹ năng lên mà. Đúng rồi. Đấy, nên là cho vào nó là vẫn là hợp lý. Đấy nhưng mà vấn đề ở đây là một cái nữa đấy là cái con này nó sống dai nhất, nó sẽ sống để nó có thể bắn được nhiều. Anh trốn này, anh trốn kia eco kìa. Nó giật được hai phát. Kệ mẹ nó, nó eco kệ mẹ nó đéo quan tâm gặp nó rồi sao ấy <laughs> chưa chưa gặp chưa gặp gặp chưa gặp chưa gặp chưa chưa chưa chưa chưa chưa bỏ ra đâu gì đâu đơn giản <laughs> ôi sồi ôi Các anh em chưa biết đấy Thực ra tôi tính toán hết rồi Nó rồi tôi gặp nó Chả qua tôi giả vờ thế thì nó không để ý Nó đang là coi như là đang đá thật stream Nó không để ý thì nó sẽ không đề phòng thôi nhưng vấn đề là chơi cái gì Vấn đề là chơi cái gì đã Bây giờ mà, mà ra Không ra uh, linh nhá Người nước nhá Ra già trước thì Đổi luôn Chơi uh, Chơi chơi sang là gót mét Hoặc là 9 mét Vẫn chưa có người nước mà Trận này có vẻ nhiều người chơi người nước thì phải Ở đây có <coughs> <coughs> có hà với chơi người nước đúng rồi có hà ôm người nước của nó rồi ok đấy em đang em đang mua con người nước em ôm luôn người yêu ơi thì người yêu cô đăng đăng đăng nhập Chuyển youtube 9 mét. Com, com, comment điên cuồng đi người yêu ơi 9 mét 9 mét 9 mét Bạn hàng bắn thế Tuấn ơi, Tuấn ơi Hả? Ơi không? Đây là tôi đọc comment nè okay. tuấn cơm chỉ biết chơi chuỗi thắng thôi eco bay màu chắc đúng rồi anh em nói chuẩn luôn <laughs> ô thật tôi chỉ biết chơi cho thắng có cho thắng tôi chắc chắn là tôi một đấy không nói nhiều có <coughs> nếu mà tôi uh, không chơi được chuỗi thắng ấy mà tôi phải chơi chuỗi thua ấy thì tôi vẫn được top một nhưng mà top một ở trong làng tố hai nhá <laughs> quên quên quên quên lại quên cũng từ hồi từ hồi xem anh Tuấn em xong rồi bắt đầu mới mới mới, để biết đánh chữ thua ấy, thì hồi xưa vào chảy cối đánh áp cấp đúng rồi đúng rồi một, một em xem à, anh đánh chơi thua đúng không biết là trước đấy là không biết đánh chơi thua đúng không xem đúng anh rồi. đánh chơi thua biết cách đánh ờ... Ừ. chơi thua mà cũng đánh giỏi luôn là cứ mỗi lần đánh đánh chơi thua là top 8 gì một tb một tb đẹp quái à một tb đẹp quái ở ờ, đây đây đây đây mày thế ờ, lòng thế dạ em em em xem anh đánh chữ thua xong rồi anh cứ làm nào xong rồi em tránh những cái anh làm ra thế là thế là em top một đúng không ờ được được <laughs> đây rồi Ờ, Tuấn đào sau gặp một gặp GTD nhá GTD gì? Đang đang check Check đi, check đi, check đi, check đi, check đi 1, 2 Gặp uh, 1711 1711 à, gặp hết rồi gặp hết rồi gặp hết rồi dưới đây rồi anh ơi Long ơi, soi gặp chuẩn nhá Gặp hết rồi, gặp hết rồi TD rồi Trận, trận, trận, trận sau anh gặp thằng Tetsu ấy Tên <clears throat> mà Tetsu ấy Ờ Thôi cứ bỏ bài ra thôi Echo thôi Eco 6 Hunter à, đồ xin nhìn đúng ngon luôn xin ta đưa bạn ơi bài đẹp rồi bây giờ lại máu lên đánh chiến thắng luôn như này bán lại đi có lên uh, dư tiếp đồ đến rau thứ uh, ờ, 15 không nhỉ xác định thằng, eco đến tầm đấy à, thì cứ giữ thế thằng thằng Tetsu thằng Tetsu nó bỏ bài ra để để để để để nó ấy này phải để coi như là nó con mẹ nó ơ ơ nào mày vào đây tao cho mày mất nhiều máu ơ <laughs> ờ, con mẹ mày láo mẹ láo bây giờ bố ấy chịu thẳng luôn con ạ <laughs> dám con là chơi cái trò là coi như bỏ ra để coi như là nghĩ là mình cũng hòa đấy đéo có chuyện hòa đâu bạn <laughs> cay okay. Biếu cho hòa cơ ở Đánh chưa thắng luôn anh em ơi Mất linh Gót mò Có bờ linh nó nhìn bán này từ từ nhá mấy cái đồ này từ từ nhá tính sau tính sau tính sau tính gấp bảy luôn anh ừ anh, anh lên bảy luôn anh lên bảy luôn anh đánh chưa thắng luôn em ơi lên đánh đâu nhỏ đánh được không nhỏ không được rồi khỏe quá Ua, khỏe quá, đánh không ăn thua Bắt đầu từ round <laughs> sau anh em nhá <laughs> Cày thật Bắt đầu từ round sau vậy Cho xin bè hai đến ừ. chín xin coi Trận này đánh 9 mét được á Tuấn ơi 9 mét á 9 mét để ủi mình gót mo kìa Nó không có BB kìa Ủi Bọn nó yếu lắm Em em đang muốn chuyển sang 9 mét. Em chắc là đánh biết rồi em. Đâu, có... em Đột. em đang đánh uh, Hunter đỏ đấy. Hunter đỏ ớt, tưởng vừa lấy Hunter chơi chơi ờ, Morphling lại bán đi rồi à, em? Vâng, em bỏ rồi, con đấy uh, nó không ra, em bỏ luôn. Thằng này chơi 9 mét này ông ơi, có thằng chơi 9 mét rồi. Rồi. Chơi chung với nó. Chơi chung á? À? thì mình sẽ trúng nó sợ gì nó cái đất bại vẫn thua này thôi đợi đợi đợi đợi đợi rau sau nhá lại phải đợi rau nữa à? cay nhờ <laughs> đợi hơi lâu <laughs> có khi rôn mấy cái lại có mùi top 8 rồi y có rồng không ơi rồng có nôm luôn kìa ờ đánh gì đấy nhanh tay xoay không. đánh đánh Tirabit đánh rồng được. không có đồ cho rồng đấy kia là bít rồi có đồ được từ từ tính cứ mua kia về cứ mua kia về <coughs> chưa biết đánh gì nhưng mình chưa ra bài thì là biết đâu đánh lại được 9 mét ba Kirabit đánh lại 9m mà Lại mà, có có Sao BKB không, không đánh lại được, đánh lại được Đánh lại được mà Có BKB là ăn Còn năm chỉ có có mẹ, chơi ở trên cái nhanh trí chuyển thành chỗ thua luôn mẹ vãi đéo muốn chơi đỏ mà đỏ nó cứ lên này thế nhỉ điên mẹ rồi bây giờ mới đủ biết tại ra con Grim với gần đủ cây ba rồi ra quái nha anh em nha quái kìa <coughs> ra quái à vừa vẩn lại đồ em đồ em đồ xinh đẹp quá đồ này lắm xinh này phí của <coughs> trời bên nó có một thằng đi ẩn một thằng đi cần ai với nhà long nha ừ, bên nó có, có... biết tiếng anh em ạ đi xin coi chừng bị nó bị nó toan bị nó phan chết chưa ra là con của Len Herat Cây nhỏ Lẹ, không bê BO Anh Hà có giá Hà rồi kìa anh kìa À dạ Anh Hà 47 F1 Cái gì 47 F1 Rồi đi gót mét rồi, ông đi gót mét rồi Tính Dạng dạ 2 dạ, round Round 16 Kinh À dạ 2 Anh Hà GTD 47F1 kìa 47F1 Team <clears throat> mình dạ 2 đừng team bạn dạ 2 mệt lắm <laughs> Chơi điện tử cho đâu á Xả 2 rồi Căng nhở Đồ đẹp luôn nha Đồ, đồ rất đẹp luôn Ủa Con già nó thổi nó dạ. phát chết vậy hết Dạ đẹp lắm không? Dạ đồ đẹp lắm Toàn rồi <coughs> Có BKB các thứ BKB BKB đã gone rồi, có cả cái gậy giờ trừ phép Thằng kia má điên rồi má roll hết tiền năm sáu Ba Đánh sáu này Có chơi được không nhở? 6 like đéo, 6 like mà đéo chuỗi thắng Thì con, con, con uh, chưa anh Tuấn biết cái bê kìa anh Tuấn này Ờ anh nói luôn à mai chưa đúng ừ. Đồ hơi lởm ừ, Cứ Sao mà nó xả tiền kinh đấy nhở Đùa Xả hết tiền luôn Kẹt mẹ ra luôn Căng đấy nhở Ngồi vậy anh ơi, mấy nhóc anh anh anh nhớ là vừa nãy em khen vừa nó đánh hay mà <coughs> sao nó lại, lại bây giờ lại chuyển ra cẩn thận thôi anh chứ mấy nhóc này thẳng nó răng À ừ, thực ra là mình đánh giá đối thủ cao tí thôi Cho nó gọi là mình cũng phải cẩn thận đánh thôi Chứ còn tầm <coughs> này mẹ sắp top 8 rồi thì Bọn nó chỉ là mấy cái thằng nhóc thôi Đấy rồi Anh em mấy xem nhóc, tôi này chưa thắng mấy, này <laughs> Mấy nhóc hồi nãy mới cho anh trứng top 8 không <coughs> chết tôi rồi ủa sao long vừa bỏ qua con gấu à bây giờ tôi hết rồi ủa long ơi à long hết hồi nãy vừa bỏ qua con gấu 4 tiền ấy ờ em mới bỏ qua để ý đang lo tìm wizard để kích chính ờ, chính xin mấy nãy đánh hunter nhiều em đánh xin cái ờ, cào cứ thắng cho nó được chưa nhở? Đánh được chưa thắng chưa nhở? Hay là vẫn cứ phải đánh chưa thua nhở? Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi. Khỏe chưa? Đủ khỏe chưa? Thôi rồi, cứ từ từ anh em ạ. Bình tĩnh. Hmm. Flaming giạt cánh kèo. Như gặp anh Hà đúng không? Bắn như một cỗ máy chăng <coughs> Thực ra Đồ ma lăng thiếu anh em ạ Đang thiếu đồ Thêm ma này em gặp uh, Đúng rồi, bốn bốn bốn bốn bốn bảy f một gặp Long ờ, Long ơi, đao này gặp bốn bảy f một nè. Đúng rồi, 4, em gặp anh Tuấn. Không. Anh Tuấn đâu, đâu. Bài không. BA thì BA một. thiếu máu rồi. Chuẩn rồi, chuẩn rồi em ơi, chuẩn rồi em ơi. Gặp anh là chuẩn rồi gặp bách là chuẩn rồi rồi anh em mình không mất nhiều máu đâu không mất nhiều máu đâu em ạ không mất nhiều máu đâu yên tâm đi em mất nhiều vậy lìn không không mất nhiều máu đâu tôi nghĩ máu cái này chỉ không tám máu thôi tám máu cứt mấy mấy mấy mấy tám máu mười máu mười máu ôi chín xin lẫn tiếp chín xin ba hai giữ máu bán mẹ cái này đi từ từ năm mươi tiền đã để chín anh em à nói cái là ra b hai rồi á ra luôn rồi ông ơi tôi đã nói với ông rồi ông ông bảo ai là pa 2 thì ông phải nói tên thì người đấy trước mới biết có mỗi một người đánh xin mà ông phải khó tính mãi rồi like chưa biết Giờ chỉ cần ra cái bb ờ, là được nguy hiểm quá tôi cứ tưởng ông nói tôi nếu hiểu ông ông ông cứ nói tôi cứ giật mình thôi bật lại xem có phải pa hay không <laughs> tự nhiên pa hai kìa Đồ BB là đừng quá Ui rồi đèo có đồ Đồ trắng nhỏ B là còn có hốp chơi tiếp Lâu hốp lâu hốp lâu hốp em à Ý, ý anh nói là anh ấy Tí nữa A Long có BKB xuống nó gặt chết hết anh em ạ <coughs> Toàn nó hết thôi với cả gót thôi Anh Tuấn vất vất ma năng cho con Green Chopper hơn, hơn đấy Ờ đồng ý đồng ý, đồng ý. Ông Hà đánh uh, gót bét chắc thế nhở Ok Tao rim hai tao nhận tao xạo mấy thằng không? Con Đi Bắn trưởng lên tung đi bạn ơi Tatetsu vừa lên phá chuối của tôi Mày phá chuối của tao Mày phá chuối của tao Màu đầu lắm Vừa có ông mà tôi thua, thua đâu mà thua Bình tĩnh Lên chín. Phá chuỗi đâu, nó tính để chịu thua ấy Thấy nó có chữ thua không? bán bớt kìa anh ơi Bám em, bớt rồi. em thấy là vất 3 mét vào khỏe hơn đấy Không em ơi ba mét là thổi, 9 mét là thổi phát chết luôn Rồi ông tiễn nó đi luôn đi ông ơi tiễn nó đi luôn nhưng gì nữa ông ơi tôi nói luôn là tôi tiết nó đi luôn chắc luôn ui trời ơi mẹ một cú đi rồi đi rồi dương con nhà bà chỉ anh dũng mười bảy máu thì đi luôn như đi ui vẫn còn ba máu anh em thấy thằng nào đã có chuỗi thắng chưa anh em nhìn thấy chưa nát ấp ấp cần luôn ông nào vừa lấy hỏi tôi ông là vừa lấy hỏi tôi đã đến chuỗi thắng chưa anh thì đây bây giờ nó là đến chuỗi thắng rồi đấy <laughs> vãi đái thật đây thì tôi cứ bơi luôn anh xả tiền đi nào xin biết nào cây kìa cây kìa đi luôn cái ba luôn kìa nó sao nhìn anh em sao quá ta mẹ phân mười luôn sao ok ôi ta ui ok luôn gốt gốt sáu mét khỏe quá <clears throat> chơi lớn một lần cho anh em trầm trồ chưa anh dũng ơi game, sau bán mấy con kia ổn áp chưa đã thấy ổn áp chưa đã thấy hổ nam chưa một con mấy thằng nhóc này. chết rồi bị đuôi mất rồi được không hay quá hà tiến đấy rồi rồi tiễn rồi hay quá hà tiến nó đi rồi và anh có đồ ngon ngon gì đâu mười được mấy ba cục thế thấy chưa thấy chưa có người bảo tôi cục đấy chính là a long <laughs> quá cục luôn là anh, anh, anh dũng ơi xả xả xả tiền đi xả hết đi ừ. à, không không không không Chuyện này là như nào? Con này là co chỉnh ấy không? Con sụp đây đùa Tiền thì ôm rộng đi nha, cho thằng ờ, Tetsu nó không lên được rộng hai Tự quỷ bài đi Có, có ra Có nào chưa lâm rộng? Nó ôn nó ra mẹ Anh em nhìn đi, các anh em GTD nó top 1, top 2, top 3 Đấy, em biết thế nào đấy 47F1 xin cái chuối 47F1 ơi cho mình xin cái chuối Không Sao được rồi Không ăn được Không ăn được được ông ơi Không ăn được ông ơi Không ăn được ăn thì nhớ là được Tèm ơi ờ. Không sao ờ, ít máu cách ờ. tách đội hình ăn được cách à. đội hình ăn được với cả Doom à, mẹ à. và cái con co chính rồi thì đỡ thì đéo được bây giờ bảo Doom mà con này con này lên được hai sao thì khác đợi đấy trả đi ví dụ phải xả cây tá hai đi xong xong rồi nãy ra con square mà không mua về chờ đợi em không ra con xin rồi mấy giáo sư ơi tính không à đánh bốn người ba người trên mét phải lên <laughs> cho thằng uh, Tetsu kia đi đi anh em ơi Bây giờ sau DS cũng khá mạnh rồi đó Tetsu là gặp tôi uh, đi thôi, anh em yên tâm Tetsu gặp tôi đi thôi Không có đồ, nó không có đồ Rồng không có đồ, đánh túi lắm Yên tâm Cứ bình tĩnh Chơi được hết anh em ơi rồng DS bích đa gông, má tao cũng nể mày Thấy chưa, rồng Undead vừa lấy Long Sida bảo Bảo chơi rồng ấy trong khi tôi không có cái gì cả mà bắt tôi chơi rồng Anh Long xả tiền uh, lấy BH3 luôn không? Ra mới xả cho anh, có dấu hiệu xả chứ BH3 vậy? Có dấu hiệu liền Có dấu hiệu rồi đấy Ghê bác Mút hỏa, mút hỏa Nát, nát, nát có hỏa, mút hỏa về anh ơi Ôi, cho bà đi anh anh mua con thỏ đi luôn được để cho xấu thật chín nha theo ông ba chứ rồi ok em giữ máu thôi hai cái sắp băng rồi nhỉ đuối đuối rồi lấy thêm một cái bùa linh à thêm cấm đánh nữa thằng này có đủ bốn saman rồi nhá đủ bốn saman rồi nhá mai dạ mày xuống chân mày khỏe đấy khỏe đấy khỏe đấy một đồng đấy thúy thúy thúy thúy nó chưa có ờ, đủ bốn saman rồi nhá ờ ờ không ăn được tôi cơ ờ anh em thấy không đội hình tôi được không anh em thấy không chuyên gia về gót chơi chuyên gia về gót đây thì anh em cứ phải gọi là bình tĩnh nhá bình tĩnh tôi đẩy nó là mất vãi cả đài màu luôn bốn trăm bốn trăm man sắp mo ba chưa ai rảnh thì ôm hộ nó mới mo đi bốn sa man chưa rồi, còn à. lâu nó bốn nó còn hạt một con nữa ra rồi bắn bắn đi à, một con nữa một con nữa một con nữa hay mình bây giờ mình chuyển sang sa man nhỉ Thực ra nếu mà chuyển sang Saman thì nó cũng thua thôi, có gì đâu không nhất chủ yếu là lo nhà rồng bánh đét thôi cái nhà rồng bánh đét là cái nhà sẽ đánh lết bên team nó thôi còn mấy nhà kia lèo quèo lắm ừ. ủa sao nó có lc 3 hay vậy có lc 3 rồi á ừ lc 3 thôi mà đấy ui nhờ chạy đùa nó ừ. gặp luôn này mẹ gặp luôn mới kinh như này thôi chết rồi ui không gạt đường chết mất ui ui căng quá nhở càng quá nhở nhưng mất cũng không nhiều máu ừ. lắm Còn tất phần kỳ đó mẹ vừa đã ôm ở 6 khỏe thế cười tính em ơi Đây rồi Có co đây hết rồi Co ra hết rồi đây Một biểu hiện của mấy thằng chó đỏ Xếp xếp xếp xuống anh ơi xếp bình xuống đi anh Dũng ơi Xếp này nó ủi gặp quang Ông Tuấn là level 10 có một con cây giữ làm gì Không ơi Kệ tôi Ông đi ờ, sang xem nhà Assassin đi ông ơi Ốc ba rồi, nhà ốc ba rồi Sợ thế, ui, Ui, sợ quá Một lần nữa Đi không? Không có nhiều màu lắm Mặn mặn mặn Ghi mặn Có bờ, bờ linh, có, à có, có b khỏe quá Từ nhá 9m thì sao, sắp chết rồi Mệt ghê cứ bình tĩnh anh em ơi Ra tập này thôi nhá Ui ui ui ui Tí nữa phải có con cơ anh em ạ Con này tôi tí nữa thế nào là cũng phải mua con này Trước sau cũng phải mua bốn con thôi cố mà mua bốn con thôi Tiền để làm gì Gót mò gót Mò sắp mò 3 nhá Đủ 4 sao 3 sắp mò, mò, mò 3 rồi Nó sắp mò 3 từ lẫy được mà Ôi bị đúp rồi Khỏe thế Có có có có Có bảy F1 của con uh, God of Thunder Wow 47 F1 càng đấy Thay con này không <laughs> Má sao em chết được thằng K9 này đây Thế. 21 màu Căng nhỏ Căng quá nhỏ Có khi lại thua trước Anh Hà thủ 4 ờ, này le lũi thằng uh, ờ, K9 C 3 đi Còn cái thằng mà kia thì em lo được Cái thằng mà rộng đét này em lo được Ô, thằng K9 được gặp anh Dũng toàn điếu cái vị có đi thế à? Thằng đấy, thằng đấy khỏe đấy K9 LC3 gặp 9 mét xin công thừa rồi xin bên này cộng thừa rồi giáp nhiều không có cây nhở trận này hơi đen sẽ tiền nhanh sẽ tiền nhanh đi ông ơi thằng thằng kia nếu có BKB không có BKB đấy nhá bom này bây giờ bỏ cái bộ ừ bỏ con cây thôi bỏ cây đi <coughs> mẹ sợ thằng xin nó sọc xuống à xin là 1711 đấy sọc xuống đập ra mẹ đấy không lấy giáp đâu lấy giáp đi lấy giáp lấy giáp ờ, đi nó lấy bom à đi qua đi phải được lo đi ra hơi tham có đủ mana rồi bom lên được hai thì may ra mới ăn được ăn được anh ăn được ui rồi thổi kìa Ui. Đẩy Ăn được, thế rồi. Đúng không à? tám lên luôn ừ. thằng rồng mình đét nữa mo ba nghe nối giáp đi ờ, anh không nối giáp đi nối giáp kìa đấy lỗi đẩy đó lên được cái giáp bằng không sao già đâu rồi mà không sợ anh thằng crack chứ đập đập nó quá qua anh nhìn lúc mọi người không để thì ông Tuấn lấy lấy cái top 7 rồi anh em <laughs> không làm gì ôi anh Tuấn giết em rồi anh Tuấn giết em này <laughs> bán cái con đấy là sai lầm rồi bán cây sai lầm rồi vẫn phải có cây anh em ạ hơi sai nếu có cây thì có tăng cơ bây giờ tôi cũng chưa biết lấy con nào làm tăng cơ ở trong cái trận đấu này À, sai lầm quá anh Tuấn này anh anh nghĩ sao về việc đánh 6 sa man cộng gốt cộng con 6 sa man 6 sa man đéo gì à đâu 6 uh, là xe cộng gốt cộng con uh, ca nhưng mà ca phải lên được hai cơ ừ em ông tuấn nó đang tính chuyện à, uh, 6 quả lóc 6 quả lóc bây giờ chưa có đam từ từ đã bình tĩnh uhm. Thôi Canon cho đi đi ông ơi. Không Canon đi nhá. Đúng rồi, không Canon đi. Ai, không không này, không lấy được Canon. <coughs> Chưa mình thằng một cái. Bốn Saman ngoài kiếm sư. Đi luôn thôi nhở Chết mẹ đi luôn rồi. Chết không, chết không, chết không. chết rồi, không chết rồi, không chết. Chưa chết đâu, vẫn còn máu may mất mất mất con màu tiện là tép anh đi đi trước rồi em đây em đây ờ đây rồi có có tiền có tiền có tiền có tiền có tiền có tiền có tiền bọn ná đây bọn kia là được bọn bọn kia mới được hai điểm bỏ mẹ mết đi mình mình được một điểm bọn kia được hai điểm kia được hai này khỏe nhở má nó là... nó đánh được chuỗi thắng từ lẫy rồi đam 600 rồi giờ một đánh bốn la e, hai đánh bốn sama không thì để nó top một nó ủi mình kia thôi chứ sao vậy ui bốn la trời ơi không ngờ lại gặp a long sớm thế rồi đang định dở ra để chơi bọn Clyde anh em ạ à 15 máu xây dựng đội hình hơi sai túc lâm à nó bị thằng Gossaman đẩy rồi ừ. hai bọn nó bây đánh kiểu đánh kiểu giữ máu cho hai bọn nó dẫm chân nhau thôi chết một thằng dễ ra cơ anh long sila trận sau thôi không ờ... tính tính điểm coi mình cần nhiêu điểm ờ, bọn nó ừ. hiện không, nếu mình được đánh theo GGL là mình không cần... chơi trận nào tính trận đấy thôi thắng rồi ờ, chuyện mình còn top hai ba đấy à, từ không anh không không hai ba bốn năm sáu không nhỉ không hai bốn năm sáu bảy chín hai ba bốn chữ một hai ba không hai không hai ba bốn năm sáu bảy chín anh xem ừ. 17 điểm là thắng đúng không anh anh Long anh Long ơi 17 điểm mà được đúng không 17 điểm được Hai. Thôi khoan từ từ cứ đánh đi đã. Tính điện từ tính. Hai. 4 là 6 này Cần mấy nhỉ? Cần 9 điểm nữa nhá Cần 9 điểm nữa Đâu? Cần 11 điểm nữa 9 trung tâm xếp, xếp lỗ ra cho Water bay xuống đập chết luôn 24 là được 6 điểm <coughs> ấp chín cho gì vào ta cho ông đông coi đớp chín ơi yeah. con tao đẻ ra bài gót tao sợ mày đó chết luôn rồi chết luôn rồi rồi hay. tầng kia thôi hay lắm ủi biệt chết luôn rồi <clears throat> bây giờ phải kẹp kẹp đắt vào để ăn bọn tuần nay này thôi thắng rồi nha nhá chín mươi sáu mười năm thắng rồi nhá thắng rồi đi ngon thắng rồi anh Long Sida chắc không 12 với số 18 Em chơi đi, em chơi đi, anh coi thôi cũng được Thế thì em Mizuda vào nhá Anh ừ. ngạo chưa không? Ừ. Ngạo ngạo chưa không? Tao bè vào, dạ, Chơi chơi thôi ok ừ, thế anh, nhưng mà thì anh anh anh, anh Mizuda vào nhá. em... Ok ok ok Em vào, em vào anh đánh trận quế. má gì vậy? Ui! À, quả liền. Tôi xong rồi bỏ bỏ trứng sinh đi xây bốn à không nhưng mà mình gặp mình thôi mà mình gặp mình thôi mà ai ăn chả được thực ra chín xin chín xin chín xin có mạnh bằng là là ba xin không kết hợp với cả với cả cả cả ấy không cả ờ, laga không chơi à, chiến binh là không chiến binh là không cần phải xoay mà đánh đánh ngang cơ chứ nó sợ tức là vẫn chơi chín xin đúng không không phải xoay luôn đúng ra ba ba cái coi ghê đúng rồi chiến sĩ không phải sợ đâu bây giờ lên con ba ba là ngon có đồ đẹp ăn được nó mà rồi nó chết rồi nó nó nó con con à, là xe nó chết là nó thua mà không không từ từ xe nó mạnh lắm chưa chết được đâu chết rồi à đâu gặp bóng gặp bóng <clears throat> gặp gặp gốt mà gặp gặp gốt uh, à, saman con là xe nó anh Ủa? anh Juda lát chơi không có có có có có ok ok ok ba ba là kìa ít đồ đồ này nhìn bèo quá chơi ngang cơ được hết với nhau mà à, chơi, chơi ngang cơ được hết với nó mà bây giờ kiếm một cái uh, que đánh uh, ờ, cấm hồi máu nữa là giảm hồi máu được không kiếm uh, ra 40 rớt ra hai cái cũng đánh rồi ui bị biến thành con đấy rồi khỏe quá nhở ui thằng kia công an thằng kia nó bị đẩy 12 máu rồi không, nhưng mà rồi, có khi là nó lại top 2 ấy. Ờ. đúng rồi sợ nó, nó top cứng á nó cực kỳ cứng luôn á xin sợ không xin sợ không hoành nổi chắc là em ờ, gặp anh ta đánh ông lại cả này rồi không đánh lại Clyde được đâu <coughs> không từ từ hồi nãy nó xếp con lật xe ra góc để cao tơ nhà nhà mết đó có gì xếp để giết nó xếp xin giết nó chém nó <coughs> không chém nó xếp được con là venture con này ra, ra <coughs> riêng á ra đứng riêng á sợ kiểu không chém được ấy bởi nó nó còn hồi máu mà nó còn nội tại hồi máu à nó rất là giáp nó rất là cứng đúng rồi phải một phát chết luôn đó. thì may ra mới ăn được chứ để nó đập cho thì thôi. Đồ xấu quá. có gì chơi được hết. Đồ đó vãi đá luôn đấy. Đồ nó mạnh quá, đồ nó có giáp um, cuối, chém làn cuối, hút máu cuối rồi. Hút máu cuối luôn. Đồ nó mạnh quá, có khi nó đập cho mét luôn ấy Không có cấm đánh. Không có cấm đánh rồi đánh. Kéo kéo không, không không không được nhà mét đâu. Nhà mết có Saman mà Xếp Saman trước mặt của con ấy là được Avenzo Avenzo Clyde là được Nhưng mà nó có ba cái BKB Phải đánh Ui nó không chém vào con Saman Nó không biến Đừng mẹ gì ạ Mới xong rồi Đây rồi đây rồi Đây rồi đây rồi, đây rồi. Hay quá Bum. Biến thành con Grand Herat Được rồi ăn rồi Rồi. Ui, Chết rồi kia đi trước rồi nó vẫn còn bốn sao anh ơi, thắng thắng thắng. thắng. anh Ngạo ơi, anh Ngạo. Đánh ai đâu sao? Hả? Anh Ngạo ơi, lát lát nhiều anh em chơi nhé. Sao? Lát nhiều anh em chơi nhé. Ừ, thì chơi chơi đi. Thằng này nó sắp lên 11 rồi này. Cố gắng mà tiêu diệt nó ở round này. Không là Đúng rồi. Khả năng cao là hai rau nữa. hai rau nữa thôi, nó lên 11 rồi. nó vẫn không đổi nhá nó vẫn không ừ, đổi nó vẫn không đổi vị trí ờ nó vẫn để nguyên vị trí ấy luôn rồi. hay sao con đắc lên sao thắng rồi thắng rồi không nói nhiều thắng rồi thắng rồi thắng rồi thắng rồi thắng rồi thắng rồi hay quá hay quá được quá nhờ hà đánh ờ, gót được quá nhờ hay quá anh em gtd đánh hay thế nhờ như anh long sida tấu hài ủa anh tuấn cơm Đâu anh, anh khổ, vẫn là anh nói. Nhưng mà anh, em cũng phải nhắc lại Anh anh đã cố gắng là anh im một thời gian để cho mọi người coi như là quên đi rồi. Coi như là dư luận không nhắc đến mình. Thế thì đéo nào lại nhắc lại tên tên ờ. mình. Tiếp luôn nhỉ. Cuối, trận trận cuối em đánh anh Yura, anh Yura, anh, anh, anh Tuấn hay Yura không? À, để Yura hay Tuấn đi. <laughs> không, anh vẫn chơi tiếp, không nói nhiều. <laughs> <laughs> Nhá. Ờ. Ờ, bây bây bây giờ anh vẫn chơi tiếp anh, anh em không thích tôi chơi tôi lại càng chơi đấy chủ cờ lan là kém nhất khổ đấy anh em có phải động vào cái nỗi đau thầm kín của tôi không tôi đã rồi, rồi phải im rồi anh em tôi biết cây chat là lần rất là gọi là, đó là báo đấy gây bão bão kênh chat rất là nhiều những cái lời khen dành cho tôi lời khen của cánh nhưng mà tôi đã phải im à, đi à, phòng phòng phòng bao nhiêu nhỉ hai hai một hai ba năm hai <laughs> đuổi tuần cơm ra đi Rồi Phát, phát, phát, là bằng phát Anh em nhìn thấy cái, cái, cái, cái, cái ngôi nhà này không? Ai đuổi được? 6 số 1 6 số 1 6 số 1, 6 số 1 Phát 6 số 1 nhá Chờ tiếp đi, đang hay mà bọn, Đánh lại đợt bọn này đánh, Bọn này đánh không thay người nha Đang nhà hay đi, mà Đang hay, đang hấp dẫn như này Anh em rồi không? Tôi nói thật, tôi là top 1 đéo thấy ai nói gì luôn, cái chat luôn Nhưng mà tôi mẹ top 6 thì là thầy nó đã nhiều vãi đái rồi tôi thật làm, chuyện này mà tôi túc tám thì lộ cái chat luôn hứa thôi bắt đầu đây <laughs> anh em ơi bắt đầu rồi thằng này nó vẫn chưa chưa ok mà. này rồi vô đi à, có hai clan đánh với nhau để táp việt nam indo nghe căng quá căng quá nhỏ căng quá nhỏ anh em nhỏ ui rồi giải thưởng giải thưởng gần một tỷ mà giải thưởng gần một tỷ luôn càng quá nhỏ anh em anh em kênh chat đang rất là ủng hộ Tuấn đi ru con <laughs> anh em kênh chat lúc nào chẳng lo tôi anh em yêu quý lắm quý hòa lắm kiểu. lo lo cho hạnh phúc gia đình của chủ kênh nói chung là tôi làm gì thì anh em cũng ủng hộ thôi Đúng không <laughs> Juda lại vào bị ao kìa Bao lại nhỉ Ao đấy không không không không cần bao à? anh ơi không cần bao anh ơi sao không được báo không cần bao không à? cần không cần không cần bao không cần không cần không cần luôn được em thể hiện quan điểm <laughs> mình ờ, có hai con du kìa sao sao không đánh là thuận vẫn phải khóa em em em em em không em không không khóa mấy dao đầu bây giờ em chơi goblin bất chấp mà anh à đánh goblin hả ok anh không làm gì anh em ủng hộ nhất và ai cả rồi <laughs> anh không làm gì anh em ủng hộ luôn được em anh thích nhất là câu này úi rồi chưa gì đấy đéo được anh đéo đánh goblin được anh ạ anh ơi nhiều nhiều mét lắm đừng chơi goblin tay <laughs> không đánh goblin được Đâu tới mà không ra mana lại mê cô luôn nha Trời cô Trời xấu lắm Rồi nha phải biết không? Biết đi anh, sợ cái kẹo k hai rồi phải biết đâu không? Có có fan của A Long nhá, đang uh, chat kênh chat nhá, A Long vô địch nhá, không biết ai luôn tên là La La dạ. cho con gái, vì yêu Chắc là mấy ông trong clan mà Không, ông gì tên kia tên con gái rồi Giả danh đó anh À giả danh à? dạo này nhiều clone lắm anh à thế à uhm. À, anh Tuấn anh Tuấn đồ này. anh anh Tuấn dịch thằng kênh chat Dino đó gì á kệ mẹ nó <laughs> cục chốc vãi đấy đấy là không dịch được kênh chat kênh chat đang tập trung chơi kênh chat <laughs> nghe kiểu nghe kiểu mùi hạt học vãi luôn cáu nhở Ryan Zulam Im ngay nhá, bàn luôn Giả gái không được à kìa Tuấn cơm trận này bất lực Cay Cay vãi luôn luôn thề vậy bất cho đàn ông nhìn cục xúc với anh ăn Cay vãi lì luôn Thôi được rồi, cứ bình tĩnh, gì đâu mà phải cay Rồi từ từ nói tới tôi Đánh gót kẹp full hai có dragon anh em ơi Rồi, nụ cười dần mất đi liêm sĩ rồi Ờ, à, không up năm à không? Có Đúng rồi, cho thêm con này vào cho nó lại vãi đái luôn này Phải cả đái, <laughs> Để, cố gắng để nhá bạn ơi Để <laughs> nhiều nhiều vào nhá Quỷ, <laughs> đúng trận giải trí vậy Ui, giải trí quá trận này giải trí quá Ui, vẫn lại cả Được nha Ui giải trí quá Ui giải trí quá Ủa Ui giải trí quá Nhìn con kia nó bóc máu lên bọc nữa Ui ôi giải trí quá Chuyện đúng kiểu giải trí luôn em ạ Cày em ran ơi Chém sai ran Biết thì lấy mẹ cái blink Để cho nhanh Em không muốn lũng tâm 10 máu đâu Hay chuyển sang insect Ra cabin ôm Lấy mẹ cái đây Phải lộn ra bên ôm rồi á À chưa mà đây em có bên ôm nè nhưng mà làm gì cái con này cầm lên vất, chơi vất, vất vất vất vất sang cho anh tèo lấy là gông rồi nó đánh vất sơ cơ mẹ <laughs> cầm lên cho con cái này là của tài quá không con chơi gót tim sĩ đi chứ cái này quá đánh cần hai quá à đẻ đẻ ù đéo đẻ được đéo đẻ được không sao, nhưng cái con này nó sẽ đẩy được Ơ, ờ, cướp skill cái đéo kia Anh Cướp skill cái đéo cái kia À được, được, được, vẫn được Được, được, được, được, được, Ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi ôi Để cái nữa, được ha Rồi Chứ mình liêu vào 5 mình thua liêu vào 4 là vô liêm sĩ lắm anh Ôi biết kìa Ừ biết Anh, anh Zula, cô, anh, anh cần cẩn thận kia phải cô nhé Cái gì? anh cẩn bị phá cô đấy rồi không anh không sợ thấy cô rồi em này chưa thằng kia đó thằng kia okay. đó ổn áp chưa thôi chưa biết đi Chuyển ông ơi ấp ấp ấp luôn không ấp sáu luôn không ấp sáu làm gì bạn bớt cờ ấp sáu luôn không ơi ấp nào mình đấy em không ấp em ấp ủa thì mình nó nhục ủa căng nhau thằng kia nó định phá eco anh khủng quá bạn ơi mình có phải là eco đến chết đâu bạn ơi mình đánh eco kia đâu hết sới kia được rồi được rồi được rồi được mà được bạn ơi được được được được bạn ơi để cho chết mèo đi cày lắm rồi đấy đéo lệ con con chó đéo lệ kìa cột mẹ mày tìm bảng bất lực với tôi luôn ờ bây giờ chuyển sang gót nhỉ hay là chơi tiếp nhỉ Ông ơi, ông gặp hết tụi Indo rồi hay sao? À còn một thằng. Thế à? Chuẩn bị em còn lại nhiều không? Thương lượng nha, gặp em thương lượng nha. Chẳng biết bao giờ gặp em đâu em ạ. Thôi thôi thôi thôi. Thôi nó hello. Em phải tự tự lo rồi, em rồi. Anh chịu, anh vừa anh không biết là ai. Anh chịu. Đúng rồi, cục quá. Đúng kiểu gặp cục luôn, cục gặp gặp gặp gặp anh Tuấn ở round 4 nó là một sự may mắn đấy. Gặp rồi, gặp ông Hà là kìa. Ui gặp Hà có khi tôi thua này. Toàn Hunter luôn. Thằng này gì mà xấu. Chết rồi, rồi, kéo hóa được rồi Đi Ui Chết rồi Kéo không, hóa được, được rồi được. không? Mua con này, mua này Cái nữa Con bắn kia đi Mua, mua con hút bánh à Ủa không mua hút bánh à Hút bánh Vẫn bất bớ báu Mua chứ Thôi nha Ui cây, ui dồi ui Còn mẹ Ôi 9 mét rồi ông ơi Con ăn Ôi 9 mét rồi ông ơi Từ từ nha, bán bớt mấy con này đi anh em anh Tuấn này ờ. anh nói còn chơi anh em thấy em em em em nói giữ đúng hề hướng eco bất chấp à nhầm goblin bất chấp ờ, ờ anh ờ. đánh eco anh, goblin thằng bo mạnh lắm nha anh ờ, Tuấn ờ cái gì cơ em à, gặp mười một thằng bo á cứ bình tĩnh bình tĩnh ờ, ra ra 11 ra 11 gặp thằng eco <laughs> thằng kia phái eco bị thất bại vãi lồn <laughs> Ủa chết rồi anh Tuấn Thua rồi Thôi thua đi không bắt cho chuỗi thằng kia không được Ờ thua cũng, được, cũng được cũng ờ, được cũng được. Ờ, thua, thua tầm này là Long cho cho Long ờ, chuỗi được ok. Ờ được, cũng là quân mình anh em ạ, cũng là bên mình. Cũng là bên mình. Cũng áp thằng kia Yến nó. Thua còn lấy trời thắng. Nó phải có lý do như bây giờ mẹ bây giờ lại bảo là thua thua thua gì là do là là mẹ thế nào thì cũng chả có thế nào cả thì vẫn là thua nhưng vấn đề là cho quân mình thì có tiền thế thôi đấy nó cũng lý do chính đáng nhưng mà chưa có tăng cơ anh em ạ chín mét là thiếu một con mét nữa bán bớt này nhỉ mấy nhóc con anh quờ đó tới em lo được còn không lo được thì anh em lo nha mà nó nó nó xấu là đa rồi cả vãi lìn ui đồ ừ, vẻ như không ủng hộ cho lắm em này đồ chán quá nhở hà không ai tí toàn rau quái tối nay ông ừ. gặp thằng con đen có chuối, chẳng ai có chuỗi à, à thế à có chuối gì được được ông ơi ờ à, ông gặp thằng đen có chuối nha Ờ, sợ má gặp em thì anh nói em bỏ cờ cần gì anh nút bảy quá nút quá sao không, không không bán thay chính ờ, thay ba thay ba mét luôn anh làm gì có 3 mét mà thay à đây này ừ, anh hà anh hà không xuống đi quát anh ơi anh hà không má anh gặp em thì anh má nhẹ nhàng kêu em bỏ cờ vài con thắng được nó bảy kéo phiêu quá phải anh không anh nổi không ừ. không biết thằng thằng thằng lờ kia đó ăn được ăn được phải eco em ủa sao anh đánh cấp bảy mà anh bỏ sáu cờ ai f 7 đây ông hà ông hà f bảy mà đánh sáu cờ không ăn được rồi không ăn được rồi nếu đéo ăn được cay thật không ăn được không ăn được rồi ẩu rồi đáng ra quả đó là anh với em cùng bỏ cờ là đẹp rồi cùng bỏ cờ anh anh hà không một nick nhưng mà nghe được mà không đủ tăng cơ yếu quá tăng yếu quá chưa được lẽ ra là không không chơi không không lên chơi lúc đấy là nó như này nó khỏe hơn này không Đem không lên chơi 3 mét không cần 3 mét đem con dưỡng máu thay cho con rubik đi anh à ừ đây đây đây đánh cho nó kỹ đỡ mất nhiều máu ba mét yếu mà ba mét lúc đầu này nhưng mà nó không có tăng cơ thì nó yếu lắm chủ yếu là phải tung được nhiều lần thôi tung nhiều trưởng thôi Xòe quạt phát nữa Bấm máu đây Đúng rồi Xòe quạt tiếp Thôi chết rồi Không sao vẫn có thể chơi được Đang to thế Được Anh Tuấn trận này không có một món Có 5 6 tí Anh Tuấn Nào level 5 sẽ tiền Cơ anh vậy Level 5 xài tiền là thằng nào vậy? Đâu làm gì có? không Otetsu kìa năm chục tỷ à, à Tetsu á Tetsu đâu nó mua nó mua bài ấy chứ nó mua bài ấy chứ nó câu nó mua bài ấy chứ cái đó trông không không không có gì đáng lo lắm cái thằng top 1 phải đáng lo em đừng Ủa mà sao trận này trận này anh em ít người đánh phép vậy ừ thì, thì tôi đánh được ngon rồi em đánh phép mà em đánh phép mà em đánh ngon mà à thế à tại vì thằng thằng kia nó chơi warrior warrior thì god mode đắp tới xe quá tại thì em thua rồi đó em cũng có đồ đánh bit thôi chứ không là em đánh bit rồi đang gấu sớm ra cả gấu đụng má ra hai ui mẹ nó hai đồng rồi má Bây giờ ơi. sao không đét hả nồi chơi đâu Mặc ra hai con rồng mà không chơi em có đồ ờ à, ra hai con rồng luôn không, Ui. không có đồ đánh đuối lắm anh Thấy Phải hai con rồng ở ra 14 Không có đồ đêm, không có đồ đêm tay Tí nó ra Được không? Tí mà qua rao 21 anh không có đồ Thao đánh vậy nhưng mà nó dễ vô top hơn Bích đồ để đánh Cắt chuối Còn mẹ Cắt được không đấy Có hai con Không cắt nổi luôn quá. Má bị côn rồi Để... Nó có hai con Aquaman hai sao này. Ôi vãi đái vậy. Sao này đỏ vậy? Chó đỏ vậy. Ui, nó khỏe mà. Nó quá khỏe luôn như là khỏe bình thường luôn. Hơi xấu kỹ mà. Chuỗi dài. Hai con Aquaman mà không phải Rono không ạ? Nó tự ra đấy. Nhìn tiền là biết rồi. Round 15 mà level 7 mà 40 tiền thì kia là biết rồi Không phải làm gì cả thằng đó là thằng hồi nãy mà tự ra <laughs> bây giờ từ ra 16 tới ra 19 nó chỉ còn gặp một bên GTD bên mình thôi nha nếu mà không cắt được chuỗi nó là nó fit chuỗi cho thằng kia comeback đó em nó đúng không gặp A Long chưa gặp A Long chưa chưa để để em trả tiền lo gì xả nhưng mà phải xả được nhá bóp của linh phải hai sao rồi lên level 8 đủ bộ mới ăn được đấy không không có mod mà không Godmon nếu mà xả mà đủ bộ là ăn được đấy sắp 8 rồi phải lên 8 8 là đủ đủ bộ top 8 đủ bộ là ăn được không đủ bộ chứ u ra rồi kìa má thiếu mo 80 đi Ủa bên đó có thằng biết vậy đấy Có linh Không không anh, nó yếu này, nó yếu, nó yếu, nó yếu, nó sẽ giả tiền đâu Suda khỏe phết nhở Combo được thì khỏe, còn combo xịt là toang anh ạ Ờ Ui là ai kìa Cá mò tự ra đi Đi Thế nào? Anh ơi, nhân phẩm nó Nhân phẩm nó gọi ấy Đủ bộ rồi đúng không? 8 luôn Đủ rồi, bán cây đớp tám đủ rồi đó Ráng cắt chuối được, được, được. Thằng liền này kẹp Naga rồi nha Sao giờ anh? Khá khỏe Đã kẹp Naga cẩn thận đấy nhở em không lấy được cái cây ngày xưa tôi thằng thằng đi sắp đi rồi anh Tuấn ơi đẩy chết rồi sắp chết rồi anh đẩy của đâu được anh bây giờ đang yếu mà Lát anh đẩy, chết mà thằng thằng đi sắp đi rồi anh bây giờ nó đang yếu không đẩy được ui bà anh rồi mẹ xấu nhé ừ các bạn xuất team counter ba hàng có thấp khu đấy anh đẩy mạnh nhau xả mạnh anh kia thấp trước rồi từ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh hình như là em gặp nó có thể có thể rau nào hoặc rau sau là long gặp nó đó Ủa, ừ, em, gặp, em em em gặp nó từ rau 12 rồi ồ vậy à gì sáu lên what the fuck còn chứng mạnh thiên tử này ra có quả trứng có đủ em đủ sáu cái rồi ờ là tim mình đấy Thằng này cũng khỏe đủ 6 6 um, à chưa. Thằng bit chưa đủ 6 con, chưa đủ 6 con bit. Nhưng mà nó có lên 6 9. Ôi thằng này nó bị con ai ăn chuỗi rồi. Cần ai này mà ăn chuỗi được á. Ăn rồi kìa. Vậy. Vâng, ăn được. Cửa lai khỏe mà. Ồ mẹ nó fit cho thằng ấy rồi, nó comeback rồi. Không phải nó fit đâu mà nó, nó là vô ý thôi. Nó vô ý thôi. Thằng Clyde rồi đang mạnh à? nó đầu sau là gặp long rồi cày thế lên tám hay luôn luôn nhỉ thằng thunder kìa anh ơi mất mẹ cái anh biết rồi nhưng mà bây giờ bây giờ đang đang nghĩ là sẽ lên tám hay là hay là dừng lại ở 7 luôn tiếp anh tính dao đi tính dao đi gặp ai ừ dao sao ra quái mà ôi nó mạnh quá anh chơi hai con ra luôn đi xui thật chứ gặp nó trước ừ ờ, xui quá ha gặp nó ở rau này mà nó không mất chuỗi là ăn rồi đấy nó sắp càng ngói nhà 47 f 1 hình như là chơi uh, chơi insect, chơi insect. chơi insect insect insect chỉ mết được toàn đấy nhá em em em ăn chuỗi em cả lai rồi okay. có nhà goblin có một nhà biết to nhà goblin không sợ nhà nai lắm nhà cả nai sợ nhà goblin hơn đúng rồi xong Ui, hết, hết hết rau này em up uh, chín luôn vất hút máu mà mày bán uh, ờ, con cây hai ấp luôn em ơi cao quá kìa <laughs> nhưng mà mình khó đánh lết một nhà đánh lết được anh để chết đi bọn kia sắp chết rồi mấy thằng kia máu thấp lắm rồi bên mình máu thấp lắm. Thằng Peso này nó xài hết tiền rồi nó bài bit thì giờ nó xài hết tiền Nhưng mà nó đủ bộ rồi Ơ kìa Có đồ nhiều ra quái à Không Đang nhiều đá quá Bây giờ nó đủ tiền Hồi lại đây ngậm thì ngồi để nó ngó cái tham số ừ má cay thiệt 50 50 mà không không gặp nó trước mà nó lại còn thua thằng lìn của nai nữa chứ nai đèn ông k 9 lo được k 9 lo ủa nhầm tụi nó chưa có, có mấy nhà lắm tụi nó có mấy nhà chưa có tăng cơ cắn nhở à? tuấn gặp nhà sáu anh hunter ồ ăn được ngon được mẹ hai cái ranger khang nhưng mà chưa có tăng cơ bây giờ, giờ gặp cờ lai nó đẩy kinh lắm Bây giờ cần phải có tăng cơ với cả một con Grim Chok ra đã Đằng sau ra liền giờ này Ra đi, ra không chết đấy Đằng sau tự ra hai cây luôn Nhấu ra Toàn ra thì cơ con cây này thôi dạ. Đấy, ui giời ơi Nhưng mà chưa được, từ từ bình tĩnh Chưa ra Grim Chok Ông đéo kiếm nữa thì sao nó ra, phải đi kiếm chứ 9m hả anh? Ừ 9m, 9 không bài em thấy bài cũng ổn ổn thôi rồi mẹ chín đi đánh hai video luôn đi anh tí ra sau chín đánh hai video giữ máu đi mình giữ top trước đã rồi ờ, uh, ok bài chứ để tụi nó tí đừng ủi mà đó thực ra nếu mà chơi 9 mét thì nên dừng lại không ạ chơi 9 mét mà mà up 9 đi à, toang em em thấy gấp 9 để gót đi anh không nát luôn sau được cái này ron hay quá ta hai con lc hai được kìa không tại vì ông ra được hai con Razor hai sao rồi không ấp chiến phí lắm để ngoài phí ờ không con phải luôn chỉ cần ra một con Grim à, con um, con con Grim chốc là có dùng được ngay dùng được ngay vứt gót ừ. ra ờ, bây giờ ra Grim chốc là ăn được chỉ sợ đéo ra thôi bây giờ rôn đéo ra thôi xả tiền đi bọn nó xả hết rồi mấy thằng kia sắp chết rồi xả mạnh rồi nó xả hết rồi chỉ có mười mấy kia xả hết rồi xả luôn đi ui già hai rồi kìa thôi lên chín đi chín thì anh rồi, đẩy, đẩy luôn đi đẩy luôn đi đẩy luôn đi chín giữa máu tí còn đánh lết được kiểu tiền đánh lết luôn ok giờ ngồi ngó tới ra 30 luôn ấy thằng cà nay thằng cà nay sắp lên là xe ba rồi tụi, thì cho tụi nó top à, sáu bảy tám mình top một hai ba được đủ rồi cho thằng top một tự quýt hết cho nó tức chưa? <laughs> đâu giờ ba nói, giờ nói. thằng nào mà gặp uh, anh Tuấn mấy thằng bit bit này gặp anh Tuấn thì chả chết vâng. chạy được hoài ra ui hai con laser nó thổi kìa ấy đấy không ờ hai ray gió thổi kinh lắm tầm này kinh chưa kinh như mà bây giờ nếu mà hai con racer này mà nó ở trong bộ 9 m thì nó lại kinh hơn nhiều bây giờ nhiệm vụ của anh Tuấn là ôm rồng với ôm gc xong Ê, ờ, rồng kia, rồng kia Nhìn tiền Vũ mình là ôm để cho nó không kịp lên nữa Ôm rồng đi ông Em Xong anh ôm cờ thôi anh ơi à, ôm. cần lạnh Bộ mình giữ máu được mình cứ ôm cờ Ừ thế rồi, đã, ôm đã Nhất này Vã cờ lại. có không muốn ít máu quá Vã, vã được ít máu quá Ông chết đô, hai đô Rồi lên mày gặp anh Tuấn Ui rồi ôm hai rồng luôn cho nó chắc Mắt mình ôm Tiếp tục có tiền Mua tiền Quá, quá anh, quá, quá Ôi, thằng kia nó lên ờ, nó nc ba rồi Thôi, bình tĩnh, anh em cứ bình tĩnh Một con là được rồi kéo tiền đâu ra hai con là bốn tiền, tám tiền rồi Thôi nó sắp chết rồi Rau này anh đét chết rồi Chết thì mình thấy nhã Nhưng mà nó là xe ba rồi Nó là xe ba rồi Gặp thằng đét luôn thằng thằng chết rồi thằng quát chết rồi thằng biết chết thằng biết chết rồi Ui Không chết được À được được được được Chết Vẫn còn 5 máu 5 máu Hai người đẩy nhau chết rồi Hai người đẩy nhau chết rồi Ui Đẩy bốn bạn Đẩy Hai nhau đẩy nhau chết đi Chết đi Clyde khỏe quá nhở Tự nó giết nó Ui thằng thằng thằng kia nó ôm một đống vàng Em em được 10 vàng Thằng uh, ờ, đã chết rồi đúng không Ờ nó đét chết thì trả lại cho nó tuần cho nó DK cho nó chơi thì em ôm LC thôi đâu là LC3 rồi LC3 rồi còn ôm là gì nữa em thôi bạn đấy lấy tiền này không sao đâu ừ. đéo ra đéo ra cái giáp đéo ra ghép bờ linh cho con nó về đòn cái này chưa ghép từ từ đã Ôi, anh Tuấn ơi, à? anh, anh chơi bot, anh, anh chuyển bot đi, mình chuyển chín hết á Thằng gót luôn đi, anh Tuấn chỉ có luôn á bắt bắt thằng Clyde anh quá small đi đáng thích tiền đánh bốn Saman hoặc là bốn ele đuổi nó luôn ừ, khổ khổ đất ờ. rồi nè thì tự xem còn những cái thằng nào thằng bit này mà kia nhát chết chết ba đi ra số ba cái đứng chóc kia đây ờ anh biết rồi anh nhìn được anh hòa anh hà với toang hòa không không chuyển cờ thiếu ma lăng quá trận này thiếu ma lăng quá em, còn em đúng một viên nữa thiếu viên ma lăng nữa rồi ô thiếu bộ cam thiếu bộ cam chết mẹ thiếu bộ cam rồi anh kích rồi ông hà anh kích rồi ua cũng mua đẹp đấy nhở Ui nhưng mà Không không không ăn được Suda khỏe đấy Nó có quả combo đẹp thế <clears throat> Em còn lấy gậy chích cho con Hà làm sao đấy mà Hà bị làm sao Ông Hà ông Hà quý quá không có đủ 4 uh, insect Đủ thôi nhưng mà không cho vào Đủ thôi Không có đẩy lên Tại sao lại thiếu con bộ cạp rồi nhỉ Từ từ nhá cái này Tôi, tôi đang giữ rồi tôi ghép cho con ca long Bình tĩnh ráng đi đẩy hai kia top top năm top 6 đi mình còn nhiều mà hai thằng kia đủ thì thằng lc 3 thì hơi khó rồi nếu ra con đắc nhỉ ra con đắc làm ăn sống nó ngay à ráng ron kiếm bút trăm an sớp lũ thì quá con này khỏe này Gót thì không ăn được bọn này đâu Khó lắm Thì anh lũng ít, anh lũng một con, hai con thôi Giữ máu được Bây giờ phải kiếm con cây ba đã rồi mới gấp 10 được anh em ạ Cây ba đã Đánh giữ máu Thôi, thằng Beat đi rồi, thằng Beat bị đẩy rồi Thằng Beat chắc chắc là nó yếu nhất mà Hòa không nhở? Hòa được không? Hòa được Cây này được đấy, cây này đánh được Con này, con cây này gì? nó sẽ nó nó sẽ đánh với cả con cây nó sẽ hòa rồi. Thắng luôn Ăn như thắng Ăn luôn Ui xếp. Ui rồi ừ. Nó có BKB Ồ ừ, mẹ thằng này nó roll như hát vậy các ta ờ bọn này roll tài Không có lời khen của nó sắp lên ck ba rồi ck ba luôn gần rồi còn thiếu một con nữa thôi nhưng mà con này không có đam con siêu cam này bắn tơ này nó chết rồi tơ này nó chết rồi sao nó chết được nó gặp à đâu, không Suda à? phải không <laughs> gặp tuần gặp warrior à gặp warrior warrior nó đánh lại người tên đâm đâm đồ nhiều đâm đồ nhiều chết rồi đẩy là Suda nhiều màu quá trừ dép nó em ơi trừ dép nó đúng rồi rồi đến nó đi rồi, nó đi rồi. Đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Bây giờ mình Ok. Ờ, à? Xong rồi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Clyde chết rồi. ô thì thắng Clyde chết à? rồi, Clyde chết rồi. ô thì thắng này. Trận này thắng là, là thắng luôn. Chung cuộc rồi, vô địch rồi. Có giải rồi. Có giải rồi. Có tiền không? Có tiền không? GG well play GG well play luôn <laughs> Nhưng mà vẫn chơi hết Chơi lốt, chơi lốt, chơi lốt thắng rồi anh em thấy coi có có, có Juda vào thì cả má game nó dễ không em bảo đấy đánh đâu mà Goblin bất chấp mà này có ba thôi mà đúng không có ba đâu anh ơi có ba đâu có ba đâu có ba đâu đầu lắm bọn bọn này hai hôm nữa đánh Uriel đấy do bị Uriel đấy tí hồi có Juda kẹp ờ, bốn uh, ờ, Elea thì sợ gì nhau quá chết nhau quá anh Long ơi em bảo này sắp sắp có giải quốc gia đấy giải quốc gia đấy Yoda Yoda xả tiền mua tướng đi kìa sao để nhiều tiền đó chín mét nhưng mà hơi thiếu đồ chưa có cái um, trận này mà ra được cái giáp băng để chơi 9 mét giáp băng để chơi 9 mét dạ lắp 9 mét cũng được mà anh Ừ, không, nhưng mà anh Tuấn này, anh xoay góc Tuấn đây Anh Tuấn, anh xoay xong góc rồi. Ra con Rim 2 lắp 9 m vô thổi đau hơn ấy. Thổi đau hơn cầm quốc mét đánh như quần Đúng rồi. Đau hơn nhiều nhá, nhưng mà vẫn vẫn đang đang thiếu tanh Bởi, vì anh biết thiếu sao tăng. con đùm nó sẽ bay xuống đùm con già luôn, quốc mét nó sẽ yếu mét, mét vô anh cái chết. Đây rồi, chân phải rồi anh em ơi. Ồ, có giáp ma rồi kìa. Chân phải rồi. Xả tiền thôi, xả tiền đánh 9 mét thôi. Ờ nhưng mà gặp em hả 99 mét anh ơi ừ được rồi được rồi được rồi bình tĩnh em thôi thóp rồi em thôi thóp em đang túc được em bảo em thôi thóp dấu hiểu thóp như nào anh mới đang thôi thóp cái này anh nhìn em vậy thôi chứ một tên là chết đó em đang cái bài này thôi chuyển Thấy sang 9 mét thôi anh em ạ nó lừa tôi long nó lừa tôi không tin được <laughs> không tin của con này nào hết đâu anh em ạ tầm này chết gì đây Ôi, màu ba rồi kìa, mẹ nó. Rồi, 9 mét anh chấp anh luôn á ghê cắm đánh luôn anh ơi à, nó chở mặt nhanh vãi liền từ từ từ từ xem moba nó có cái gì đã có bkb đừng đấm nhá ui chắc đấm ơi à đéo đấm được má mình ngủ lắm ừ. ngủ lắm từ, thôi đợi xả tiền đi em sao để tiền nhiều thế à, bây giờ xả lên <laughs> ghép, mà con chín máu rồi mới xả à thêm một bkb nữa à, cắm đánh cắm đánh cắm đánh khỏi cho con đâm nó lên mana ấy hai con này sao đánh lại la đà đây là được cái nữa trồng kêu chó gì cũng đánh á cũng là lan hủy diệt kia thôi chờ gì nữa à, được rồi đúng rồi gì đây ở đây à thuận đây à em không đi được đi sao được giờ này chưa có bom hai nữa ui giời ơi nó lại đùm vào Đúng kia nhờ? mẹ ui càng quá nhở khỏe quá nhiều đồ mà anh không mua em nhiều đồ ờ anh nhìn thấy rồi BKB con sắp mẹ, BKB con 2 mẹ nó nó nó đùm nó đùm vào con Venom luôn ạ. À. Ôi nó nhiều máu thế. Giữ Anh tiền giết nhau rồi. học ai ấy học ai ấy em học ai giữ 50 tiền chết đấy rau này rau này có gặp lại đó uh, em chết ít tiền mà ôi qua tờ kia này có gặp lại ờ, anh em để xem nào trật tự nào cái ừ. round này có gặp lại cái thằng ờ, thằng ờ, thằng kia không nhỉ? Hay là tôi gặp lại Long nhỉ? Để lém lém Saman à lém ờ, lém lém lém. Có người chết thì reset rồi ông ơi, có reset, người reset chết thì à? reset rồi. Thì không biết. Gặp nó rồi. Gặp ở đấy. Ôi rồi ơi, thì biết thì vứt luôn. Mua đi. Con Đùng này vô là lúng một bóng máu. Mà kia. Mẹ. Biết thế chuyển luôn. không đáng nhẽ là cái lúc mà còn top hai ba à, um, hai ba bốn top hai ba bốn ấy là anh em phải thoát <laughs> bây giờ ông gặp uh, mo đấy biết rồi mẹ mày trong trong trong ban thôi của lúc nét ui khỏe đấy Khỏe này Bản sao được à? Bản sao tức là round sau là gặp tiếp đúng không? Gặp tiếp long đúng không? Gặp bản chính, đúng rồi Thêm một cái BKB Trời má, đánh nốt cái cuối đây đấm má <laughs> đây đây để em lo này cho ờ thôi anh sắp đi rồi em ạ <laughs> bây giờ bảo anh Tuấn nó cũng không không không không không, không, để em lo không chịu được không anh lo được nếu mà anh sống rau sau thì anh lo được anh có bọn đấy rồi ở đây rồi ok rồi tin anh anh có <laughs> để <clears throat> anh Tuấn lỏng lỏng ra quái này <laughs> nhìn con cây nó chán đấy nhờ cây đồ ngon rồi giờ mới hai sao rau sâu cố luôn lên ba đồ đẹp dễ sợ Ui. luôn được được bạn ơi một cái bơ linh nữa xếp lại tim này Hy vọng đêm này chưa đi Hy vọng nó chưa đi Làm máu chắc chưa đi được đâu Để nó đi, đi hét Gì đấy Chưa đi được đâu chưa đi, được, chưa đi à, được, chưa đi được. Chưa đi, chưa đi, chưa đi, chưa đi. được. Hai con rồi. Ra sau ráng kiếm cái ba cây ba nhá khó nhở khó thật một con nữa thôi bầy sư mấy giáo sư này đánh căng quá bầy kìa đẩy đẩy đẩy đẩy lên thay thay spirit luôn anh ơi đây anh đây đang rất là nhanh rồi sợ đéo kịp xếp tim lại ui cái giáp băng ở ngoài con ôi là sao khỏe ấy nhở ủa ủa đéo cái tung trưởng luôn ạ thế thế nào bị luôn mà bị đùm luôn mà đi rồi bị đùm luôn lỗi game lỗi game lỗi game không kịp làm gì luôn ạ ăn rồi một bảy một một ăn rồi Mau ăn rồi, mau ăn rồi Chắc ăn không? Ông ông nghĩ sao bảo ăn Có chắc ăn được không? Nó đu một con con Morphling này thì toang ấy Có cây ba với lại con uh, Lava Saman cũng 3 ờ, sao rồi mà Ừ, nhưng mà cũng dễ bị đu lắm như ông tưởng à Anh ừ. nhiêu đây con còn bị đốm nữa thì má game thôi chứ sao giờ anh <laughs> Má lên đóng tô ba sao nó còn đúp được đó đó đó đó bây giờ cái tay mình thấy sợ không Đấy, rồi ăn rồi ăn rồi ăn rồi ăn rồi nó đung rồi con kia rồi Nào. ăn đung vào con cây rồi ủa sao lại biến thành con đung nữa bạn ơi cái game dễ thế ăn rồi cưới trên rồi ăn được rồi ăn được là cái trận này nó, là chưa đun đúng nó phát đầu tiên nó ưu tiên đun vào con cây mà cây ba tiền mà Giáp băng cho già nhưng mà không cho Không cho kịp Người ta rôn được con cây ba còn vứt vứt đồ là vừa kịp lúc hết giờ Có kịp làm gì đâu Khổ người, Vừa mới xếp được đủ bài vào thôi Anh em yêu cầu cao đấy Còn phải rôn ở cây ba luôn anh em ạ à. Chứ còn lúc đấy mà còn thời gian vứt lại đồ thì nó lại khác Chứ ai chẳng biết là cái giáp đấy là quan trọng Giáp đấy không phải vứt cho con già Giáp băng là vứt cho con gì Con cây Hai bà lính quá Tại sao nó vẫn ờ, vứt cái bờ linh cho con con Doom nhỉ? Rõ ràng là vứt bờ linh chỉ có là là là xuống là bị biến luôn nó đóng sao còn mà. Ờ, nó đóng còn ờ, vô à, còn info mới là cái con co bên này. Info mà chết khó đẩy nhiều máu. Chịu thôi. Không, nhưng mà nó có nó có đấm con Ivo đâu, nó đấm con bên này mà. hai tóc biến này nè. Cầm la tóc biến với anh long ơi đổi đổi lại vị trí con ờ, ấy đi con cướp chiêu đi nó sẽ lại cờ anh đang cướp con ờ, không không nó nó chuyển anh cướp sói đấy anh vừa cướp sói đấy mà cướp con ờ, thuyền không anh đang cướp thuyền từ mà ra quái từ từ ra quái nó, nó, nó vừa đổi lại rồi nó đổi lại cướp khác rồi nãy em check rồi anh cướp sói nãy em xem lại anh cướp gì thì cướp con sói đấy phải phải cướp, cướp thuyền cướp cái con cướp con con con ờ, Medu ấy. Cướp Medu ngon hơn. Ờ ok, để em nghĩ nghĩ cướp. Nó đổi liên tục. Thằng thẳng vậy em nhìn. Tại sao nó vẫn nó cho bờ linh cho con Doom xong nó vẫn nhét nhét đồ cho con Doom nhỏ. Tại sao không phải nhét đồ cho con khác nhỏ? Đã biết anh thật thế Như này là vứt vứt đi rồi thì nó vứt Doom rồi Xác định là con Doom này xuống chỉ để đập chết Đập chết cái con Con con con con con, ờ, con gì nhỉ Con con Invoker thì, thì Hoặc là cái con bên này thì đằng nào cũng chết thì Thì, thì, để đồ cho con khác chứ Nó bỏ đồ của con Slada rồi, chắc Slada mới là đem chính của nó Đâu, nó nhét về hết đồ Doom này Nó bỏ Blink ra khỏi Slada rồi mà thằng kia pa ui con đu biến anh con velom nhá không con velom yếu rồi velom yếu không kira yếu mà yếu rồi, ô cái này đẩy nhiều nè ờ mày chết một lần nữa em ơi ừ ui được quá ok ông ta ô oh, trồn nó sắp trồn ba rồi kìa thằng này nó có sắp ba luôn này ui sắp đúng ừ. ba này đúng ba chung ba cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp ơ sao nó mua nhiều con ờ, saman đấy nhở nó có cho được vào đâu nó giữ nó giữ cờ ấy giữ đéo rồi giữ ba con nó bán rồi nó bán rô rồi bán rồi ừ. anh ơi từ từ em gạo em gạo tiếp xem chơi tiếp nhá rô đéo ra rô đéo ra thôi nghỉ thôi chơi tiếp gì chơi tiếp để anh em chửi anh <laughs> nó mất chín nó mất chín qua rồi nó bị mất chín qua rồi kìa à là mất chín warrior rồi à hay quá bị xung tay nhưng mà thôi đằng nào cũng thua đánh đây là nó đánh là nó gọi là gì nhỉ nó, nó gọi là gì nhỉ bàn thắng danh dự thôi thủ tục thôi đánh trong danh dự thôi thằng nào chả thua gớm anh em thấy không cờ lan gtd làm dạng danh tổ quốc đây nhá nhá nhá nhá có tôi nhá tôi là thật với anh em tôi mặc dù là cũng là để cho anh em gánh hơi nhiều nhưng mà đây anh em trận cuối cùng nó vẫn là top 3 thế được rồi coi như là không phải gánh ai cả đấy không ai gánh cả thế được rồi em xem nó chơi tiếp không thôi nó chơi tiếp rồi thôi thôi giải chứ gì anh em giải làm đèo có chơi tiếp em à, làm đèo có cơ hội cho nó chơi tiếp vớ vả vớ vẩn mình có trận, giải rồi trận. giải dưới một tỷ rồi trận. mà lại còn cho cái cơ hội chơi rồi ừ. thôi thôi gỡ gì thế thôi nhá nói tóm lại là gì các anh em kinh chat thì đấy tổng kết ở trong